của chống tháo các bạn xin mời các đồng chí giáo viên kiểm tra xem sử vận động viên của đội mình chưa ạ